con con nóng là con quýnh ai chưa dạ con chưa có quýnh mà con hay quát trước không à? con quát làm sao con quát thử nghe tiếng thử coi anh im đi anh im đi về dạ, nhà anh đi ưa đâu à ưa đâu à thấy sao ơi ờ, vị dễ thương quá trời ơi thấy chưa thấy chưa nó la dễ thương mà mời nhà trai rồi ngồi đi em trai xin được mời nhà gái mời đại trai giới thiệu về mình dạ đầu tiên em xin được ờ, gửi lời chào đến ờ, anh quỳnh linh chị ngọc lan bạn nữ bên bên kia và tất cả khán giả đang theo dõi chương trình em tên là vũ văn vị cái này em trước đây em cũng hỏi ờ, ba mẹ thì ừ. ba mẹ chỉ có chia sẻ là ngày xưa thì ba mẹ cũng làm ăn cũng gặp khó khăn nhiều thì lúc đó em sinh ra đời thì ông nội mới đặt tên là vị thì để mong muốn để làm ăn uh, suôn sẻ hơn à. có được ờ, địa vị hơn mà vị hơn trên trong có địa vị à địa vị hơn ha dạ em uh, sinh năm mấy em sinh năm 90 ủa vậy vì làm công việc gì vậy dạ em hiện tại em đang làm quản lý cho một công ty ở bên lập trình uh, phần mềm à phần mềm đó hả dạ à, làm ở đâu quận mấy dạ, em làm ở công ty em ở bên quận thành phố thủ đức mời nhà gái Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Duyên, năm nay 25 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê quán thì ở Vĩnh Long. Em làm gì thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, con đang làm nghề neo với mi á bữa nào chú qua chú nói mi nha con dạ ok luôn rồi bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm cho nhà gái nghe đi vị dạ, ưu điểm của em đó là em ờ, không hút thuốc Ừ. không nhậu nhẹt thì thực ra thì em cũng uh, uống được bia rượu nhưng mà em rất hạn chế có khả năng kiểm soát được uh, cảm xúc tốt yeah. Dạ, điểm yếu của em đó là trầm tính mà hơi ít nói với là em uh, không có năng khiếu về bên uh, nghệ thuật như là ca hát nhảy múa mời nhà gái ưu điểm của con là vui vẻ hay cũng hay cười đi cười xấu mà vẫn hay cười còn cái... ai nói em cười xấu nói chị nghe tại cái hàm răng em nó xấu không chị là ai mà nói em cười xấu là nói chị dẫn chị tới mà mốt chị sẽ chỉnh người ta lại liền còn khuyết điểm khuyết điểm của con là hay à hung dữ dữ cọc nữa hay hung dữ cái mặt Gái hung dữ liền á cọc nữa hả dạ trời đất ơi chứ dạ, không quát quát con con nóng nữa con quýnh ai chưa dạ con chưa có quýnh mà con hay quát trước không à. quát làm sao con quát thử nghe tiếng thử coi anh im đi ừ. anh im đi <laughs> ác ghê không nhìn ác không đâu có lớn gì lắm đâu thấy đáng yêu muốn chết luôn vậy đó được tình duyên của nhà trai thế nào thì em có một mối tình cách đây à, hơn 3 năm rồi lúc tôi tình đó thì em à, quen trong vòng 8 tháng ừ. uh, cái lý do chia tay đó là do cái thời điểm đó lúc đó là em cũng muốn giới thiệu với gia đình hai bên nhưng mà bạn ấy thì bạn ấy không mong muốn bạn uh, tìm cách giống như không muốn giới thiệu ấy ừ. thì em mới thấy được không ổn nên em mới chủ động chia tay lâu chưa hơn 3 năm rồi hơn 3 năm rồi mời nhà gái con cũng có một mối tình nhưng mà mối tình là chỉ kéo dài được có năm thôi là do khoảng cách địa lý nên là hai đứa con chia tay với nhau là cũng 5 năm rồi khoảng cách địa lý xa không lúc trước con có đi học tiếng nhật á thì con có quen ảnh sau đó con đi nhật thì kéo dài được có một năm thôi là bắt đầu chia tay rồi muốn ờ, mối tình mới sao trung thủy nè biết quan tâm người khác quan tâm cảm xúc vui vẻ hòa đồng con nghĩ là như thế là chắc cũng được à. cô qua cô coi coi bên đây có vui vẻ được gì vui thì... vui chào em em thì em thấy vui rồi đó em vui nhưng mà tiếng em hơi trầm thôi vui mà tính hơi trầm là sao chưa hiểu khúc này nha trầm nhưng mà trầm vui trầm vui là trầm à, vui sao nhìn cái mặt trầm trầm mày cái bụng là vui dữ lắm á hả à. thì thật ra đó là do cái à, môi trường làm việc của em thôi thì nên tiếng của em nó cũng trầm để, để em quản lý mà khi mà đi lên đây là mình có chuẩn bị cái vấn đề là mình mình có cái cái cái cái sự quan tâm tới người khác không à, có em có món quà để để thể hiện luôn hả dạ, dạ. trời nha em nha qua qua nhà gái thăm nhà gái xưa trời ơi, gái đi nhật về đây đó hả trời ơi nhỏ nhắn dễ thương ha con không thích điều gì ở đàn ông ghét nhất là thuốc Vậy dạ, em không hút thuốc không hút thuốc rồi ghét lăng nhăng lăng nhăng này không có rồi đó có lăng nhăng không dễ gì dám nói ở trên này còn không ghét gì nữa không với lại vô duyên không bên đây có duyên nha bên đây có duyên dạ. lắm dễ thương lắm còn gì nữa không chắc con thấy hết rồi đó cô gái rất là lanh lợi dạ. cô gái đi nước ngoài về thành ra cũng phóng khoáng có suy nghĩ gì điều đó không thật ra thì à, nói chuyện à, kiểu à, cởi mở thì nó sẽ dễ dễ hiểu nhau hơn ừ. thì cái đó thì em thấy cũng bình thường nếu mà đó là công việc thì nó là bình thường em không thích điều gì ở phụ nữ à, em không thích uh, người phụ nữ mà nói chuyện cọc lốc không có đầu đuôi ừ. cô kia không có cọc lốc cô kia nói chuyện rất là thông minh đó nha dạ hôm nay đi với ai ba em và em trai của em à rồi xin chào ờ, nhà trai xin chào hai MC và dạ. cùng ờ, các quý vị khách có mặt chân trường quay hôm nay. Dạ. Tôi là bố của Vũ Văn Vị. Dâu tương lai của mình á, nhà gái coi thấy sao? đánh giá thì cái điểm này là điểm cao rồi thế thì coi là cũng ờ, gia đình cũng mong muốn là các con ờ, ờ, cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu Đó. dạ con cảm ơn Cảm bác an tâm ha vui ha dạ được nhận xét được đánh giá rất là cao rồi bây giờ chúng ta nghe ý kiến của bên nhà gái này em đi với ai dạ em đi với thằng em của em chào chú Huyền Linh chào chị Cục Lan chào chú dạ con là em trai của chị Duyên anh bên này sáng đẹp trai uh, công việc ổn định em chỉ à, đóng góp cho chị một phần nào đó thôi còn phần còn lại là do chị quyết định cảm à. ơn em nhé chị chị con có khó không dạ không chị con à, phóng khoáng lắm cọc một tí cọc dạ thêm tính cách mạnh mẽ rồi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha mở rào chuyện còn lại là của vị của duyên đó nha Trời cái món quà muốn tặng cho em á dạ em cảm ơn anh nhé ok thì ờ, mong muốn mong muốn của anh là nếu mà chúng ta có cơ hội để được để với nhau á dạ. thì anh mong muốn ờ, mình sẽ là duy nhất của nhau dạ à, anh có muốn đây cũng là lì xì tết của bên chương trình tặng cho em dạ em cũng có món quà ok cảm ơn em anh cảm ơn em dạ, dạ. <laughs> có muốn đứng gần nhau để nhìn nhau thêm một tí hay không à, chắc có đó em thì chắc có rồi đó rồi lại <laughs> nhìn em á thì anh thấy là em à, xinh hơn anh tưởng tượng á em thì à, nhìn anh thì em thấy cao là ok rồi đó ừ. à, em có thích đi du lịch không dạ có chứ à, vậy sau chương trình này có gì mình đi du lịch với nhau đi dạ <laughs> đâu giờ duyên thử duyên thử duyên nói ờ, cọc lên anh đi về nhà anh đi về nhà anh đi dạ. giờ hết ga thôi coi <laughs> thấy sao ơi ờ, vị dễ thương quá trời ơi thấy chưa thấy chưa nó la dễ thương mà em có muốn gì mới anh không à, em là anh thấy em như thế nào thì hôm nay anh cũng nói rồi đó thì khi mà anh nhìn em thì anh đã thấy em xinh hơn cái tưởng tượng của anh rồi ngoài cái xinh ra thì anh thấy cách nói chuyện của em như thế nào em cũng tự tin dễ thương nè tuy uh, kêu là khó tính ấy nhưng mà em thấy là cái nói chuyện cái cái biểu cảm khuôn mặt này rất là dễ thương <laughs> dạ hồi trong tuần thì anh rảnh chạy qua thôi dạ <laughs> em ở đây thì ờ, chỉ có mỗi em với em trai đúng không dạ đúng rồi ạ à, thì bình thường thì em khi nào em có về quê thăm ba mẹ dạ um, hiện tại là bây giờ là em đang ở dưới quê cái uh, học viện của em á thì giờ đang nghỉ dịch quê là ở đâu dạ quê ở vĩnh long lận á à, xa lắm á đâu nếu chi tiết hơn thì chắc khi nào có gì em giới thiệu anh về đó dẫn anh về đó luôn dạ <laughs> bao giờ anh mới về đó thì em mời đi thì anh về thôi vậy dạ, em mời liền nhé <laughs> không có xa đâu khoảng trăm à, trăm tư trăm rưỡi cây thôi trăm ba lăm cây Trời chính xác luôn <laughs> Tại vì em hay đi xe máy về quê á Đi xe máy về luôn ha Dạ à. Cái này anh chở À đi anh chở Có tài đó. xế là em ok rồi Chứ tay lái em tay lên lụa lắm <laughs> Mình khi mà yêu nhau thì mình nên chia sẻ với nhau Về những cái um, công việc hàng ngày Rồi có những cái khó khăn gì mình nên chia sẻ với nhau rồi à, hay là có những cái bí mật thì nếu mà em muốn chia sẻ thì cũng được. rất là anh sẵn sàng nghe à, có thể à, đưa ra những cái ý kiến à, để góp ý cho em em em thì cũng rất thích là đối phương chia sẻ với em nữa những việc khó khăn hay là những việc vui vẻ gì cũng muốn chia sẻ với em anh có có sợ là người người vợ hay là một người bạn gái mà dở không dở ẹt luôn á dở dở ẹt là sao là như là không <laughs> như là em nấu ăn cũng vụng về nè việc nhà cũng vụng về nè không không có được đảm đang <laughs> không sao em nấu ăn thì em biết nhưng mà anh nấu không ngon thôi ăn được <laughs> em sợ là ăn nhiều cái cũng không được lắm nha có nấu cơm mà quên bật nút nữa có nấu cơm mà quên bật nút nữa không cái đó thì không lo đâu anh bật cho trời ơi trời tới công chuyện thiệt cỡ nào cũng chịu chứ á <laughs> lấy vợ vợ ở đâu em có tính chưa em thì muốn ra ở riêng vậy em sẽ à, ở ra ở riêng luôn chứ không cần à, vợ phải về làm dâu còn yeah. Dạ. em có muốn làm dâu không dạ không <laughs> thật ra nhà anh dễ lắm ba mẹ à, không bắt là phải làm dâu anh hiện tại thì anh vẫn đang ở với ba mẹ tại vì có mình anh thôi dạ. còn dạ. em trai anh thì ở riêng từ lâu rồi có một cái là có một cái tin buồn về gia đình con hơn tại vì là hồi tháng 9 này là ba em đột quỵ vừa mất nhà có ba người nhưng mà ba em vừa mất thì còn có mỗi em với em trai em thôi ừ. ra xin lúc mà ba em ờ, buổi sáng là vẫn còn nói nói cười cười vui vẻ lắm rồi leo lên nóc nhà mà thấy nhà nó có rác á leo lên nóc nhà để rác nữa giờ chiều một rưỡi chiều là mới bắt đầu là đột quỵ 15 phút là đã mất ừ, cấp cứu kịp rồi bây giờ là hai chị em ở ai là ở nhà chính với mẹ tức là em trai đúng không dạ không con tại vì con nghỉ học nên là con đi về dưới rồi vậy nữa con lên đây rồi sao về đây thì cứ mỗi mình mẹ con ở dưới nghiệp con đưa mẹ con lên ở chung với con không dạ con cũng đang tính chuyện đó nhưng mà con sợ là em con này nói sẽ dành với con gì đó à vậy khỏe rồi nếu ta lập nghiệp ở đây tốt ở đâu mà lập nghiệp tốt là chúng ta cứ ờ, ở thôi em tiến tới nắm tay cô gái đã ừ. nói hết những cái suy nghĩ của mình về cô gái đối diện thật ra thì hôm nay anh cũng nghe em cảm à, xúc hôm nay thế nào chia đó chia sẻ về gia đình của em á dạ. thì à, nếu mà tính tới thì em cũng có ba nữa mà <laughs> dạ. ba ba anh kia dạ. <laughs> chắc là lúc đó là chắc em coi ba em ba anh như là ba của em vậy chắc là <laughs> em cảm thấy vui ừ ok anh mong là hai đứa lấy nhau anh thích để anh trai em gái anh thì à, anh thì anh thích con trai trước con gái trước Đấy nhưng chứ. mà con trai con gái thì anh cũng đều thương nhau hết à em cũng thích con nào cũng là con mà con gái trước thì được hơn <laughs> con hát đi con con sẽ hát đoạn nhá tặng anh nha ừ, ok tặng anh đi có xíu thằng nha không có thuộc hết luôn á cũng được nữa <laughs> xin trả lại những kỷ niệm buồn vui ngày xanh đã theo thời gian qua mất rồi ngồi việc tâm sự nhớt ngược về quá khứ chợt lên nét suy tư bao năm thâm kín chót thương ta ao tim những đêm sương lạnh nghe cháy sầu gớt vào tim à. tập mãi mới được một bài <laughs> sau ba tiếng đến nếu mình quyết định đây là một người có thể mình tiến xa hơn chúng ta đừng ngần ngại bấm ngay cái nút đó còn nếu không chúng ta không cần bấm để nút đó cho người khác một hai ba hết thời gian chúc mừng nha rồi đó đẹp đôi bây giờ thôi à, coi như là mẹ của cô bé đang theo dõi chương trình dạ. em hãy nhìn bác em nói thưa bác gì đó À, con xin uh, chào bác à. Con xin uh, gửi lời chào đến bác để con xin bác phép bác để làm quen em uh, Duyên và mong muốn uh, sẽ che chở cho em đến uh, sau này. Con chương trình này con cũng muốn nhắn đến mẹ và ba. Lúc mà ba còn chưa mất thì ba cũng muốn con nhìn thấy con là được được một tấm chồng như ý nhưng mà ba chưa nhìn thấy được nhưng mà ba bỏ con với mẹ với em đi rồi nên là bây giờ con um, cố gắng để cho ba nhìn thấy điều đó từ anh à, mẹ ơi mẹ khỏe nha mẹ cố lên với mẹ nói gì với ba của vị đi dạ dạ con chào bác con cũng không biết nói gì hơn con chỉ chúc bác là sức khỏe dồi dào được rồi đó thôi gắng chăm sóc mối tình này để cho nó đủ lớn đủ thăng hoa rồi có gì thông báo chương trình tin vui nha dạ